đã đến rồi rêu rắc ngàn hồn hoa rung đời vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối nắng xuân đêm vui với đời kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng nghe môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sóng bướm say duyên lành thắm tô trời xanh đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng